Sau đọc xong rồi thì em nhấn vào đóng này. Thì đây chính là giao diện trang chủ của app này. Đó anh em thể quan sát thấy nha. Bây giờ chúng ta sẽ hành lướt một vòng trang chủ này. Ở đây sẽ có một uh, nhận phần thưởng này, đăng ký trong 3 ngày ha cũng là đầu tư ờ, Novit này hay là các gói đầu tư đây anh em nhá có gói một ngày này rồi gói 7 ngày 30 ngày cũng như là 60 ngày gần hai tháng anh em ạ và chỉ thêm ấy là sau khi em đăng ký tài khoản thành công ấy thì em sẽ được tặng ngay 100 TX để có thể đầu tư nha Vậy làm sao chúng ta có thể nhận được 100 TX đó em quan sát các quả trên cùng này anh em nhấn biểu tượng ba dấu gạch ngang cho mình ha kế tiếp anh em sẽ tiến hành liên hệ với bộ phận chăm sóc hàng của app quán Telegram nha anh em nhấn vào trò chuyện trực tiếp này đó thì ở đây sẽ có hai nick telegram anh em sẽ tiến hành liên hệ với một trong hai nick telegram này anh em sẽ chat với họ rằng là dụ như tôi muốn nhận là 100 TX chẳng hạn sau đó gửi à, địa chỉ email cho họ để họ có thể chuyển 100 TX hoàn toàn miễn phí cho anh em nha và sau khi em nhận được 100 à, TX rồi thì à, đối với app này chúng ta sẽ tiến hành nạp thêm 100 TX nữa để đầu tư gói thấp nhất nha gói thấp nhất đây chúng ta sẽ cần tối thiểu là 200 TX này đó thì bây giờ làm sao để chúng ta nạp tiền anh em vẫn tiếp tục nhấn vào biểu tượng ba dấu gạch ngang cho mình này kế tiếp chọn tiền gửi cho mình nha thì em quan sát này ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ ví Telex của anh em anh em nhấn vào sao chép để tiến hành sao chép địa chỉ ví Telex này sau đó truy cập vào các ví điện tử như Binance, Tronet, MetaMask rồi Alert vân vân và 12 kế tiếp chuyển tiền địa chỉ ví này để tiến hành nạp tiền nha ví dụ như đây mình truy cập vào ví điện tử Binance của mình nha thì đầu tiên nhất là mục địa chỉ anh em sẽ tiến hành dán địa chỉ ví Telex của anh em này sau đó thì em sẽ tiến hành nhập số lượng Telex anh em muốn nạp nha như vừa nãy là mình thiếu 100 tx nên ở đây mình sẽ làm 101 tx vì sao ạ vì phí mạng lưới đây là một x nha nên uh, ờ, anh em quan sát này ở góc trái dưới cùng mình sẽ nhận được 100 tx trên app kia nha anh em sẽ nhấn vào root ở góc bên phải dưới cùng cho mình này kế tiếp chọn xác nhận nha Tiếp theo bước này thì em sẽ là nhập mã xác minh số điện thoại, email của nhà tài khoản Google Authenticator của anh em nha. Ok, như vậy là mình đã chuyển tiền chuyển 100 TX thành công rồi nha thì sau chuyển tiền xong rồi thì em quay trở lại app này nhấn mục uh, thanh toán ngay cho mình nha rồi làm sao để biết chúng ta đã cộng tiền rồi ạ anh em vẫn nhấn vào biểu tượng ba dấu gạch ngang cho mình nha thì tiếp nhấn vào tài khoản này rồi mình sẽ loát lại trang nha hiện tại là mình đang có tổng tài sản là 101 tức là mình chưa được cộng tiền nhá thì trong lúc chờ thì cộng ấy, thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em những mục khác này thì uh, ngoài việc anh em có thể uh, nhận được uh, 100 tệ định miễn phí kia thì hàng ngày anh em có thể điểm danh để có thể nhận được uh, tiền lệ miễn phí nha anh em quay trở lại trang chủ và nhấn mục uh, ờ, receive reward này đó thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành điểm danh này như ở đây là mình đã điểm danh ngày đầu tiên nên mình nhận được một tiền nha đó anh em cứ vào đây rồi xong nhấn điểm danh để tiến hành điểm danh thôi ở đây sẽ có các mốc này là anh em điểm danh 3 ngày thì sẽ nhận được 5 ờ, tiền quay là điểm danh 7 ngày sẽ nhận 15 tiền tương tự thế là 15 ngày nhận được 60 tiền rồi một tháng nhận được 200 TX cũng như là hai tháng nhận lên tới là 500 TX luôn anh em nhá anh em điểm danh đủ 3 ngày thì em sẽ vào đây nhấn vào receipt để nhận này đó Ngoài việc chúng ta có thể kiếm 100 TX miễn phí cũng như điểm danh à, để có thể nhận TX hàng ngày miễn phí như kia thì à, chúng ta có thể à, mời bè tham gia để chúng ta có thể nhận được hoa hồng từ bạn bè nha. Anh em vẫn nhấn vào biểu tượng ba dấu gạch ngang cho mình này. Kế tiếp chọn My Team tức là đội nhóm nha. Tiếp qua ra này ở đây sẽ có à, đường link giới thiệu của anh em anh em nhấn vào copy để lên sao chép đường này và gửi đường link này đến bạn bè người thân hoặc chia sẻ đến các trang mạng xã hội và các group hội nhóm như nhóm Facebook nhóm Zalo rồi nhóm Telegram vân vân và mời hạn khi người đăng ký qua link của anh em quay nhập mã mời của anh em thì anh em sẽ nhận được hồng nha và đối với app này anh em quan sát này sẽ có ba tầng dép là level 1, level 2 và level 3 thì uh, mỗi tầng ấy, anh em sẽ nhận lần lượt mức hoa hồng là 13, 5 và 2 phần trăm nha Ok bây giờ mình sẽ quay trở lại một tài khoản này xem tiền của mình đã được cộng hay chưa ha rồi thì em quan sát này là mình cũng đã được cộng tiền rồi nha bây giờ thì mình sẽ tiến hành à, đầu tư luôn nha anh em quay trở lại mục trang chủ này anh em sẽ tiến hành nhấn vào gói đầu tư của anh em nhá gói một ngày mà chúng ta sẽ tiến hành đầu tư 200 tx này và lợi nhuận anh em sẽ thu được là năm phần trăm nha anh em sẽ nhấn vào invest để đầu tư cho mình này rồi thì ở đây sẽ có rất nhiều thông tin anh em à, có thể đọc nha cái tiếp anh em sẽ nhấn vào invest now để đầu tư ngay bây giờ này sau đó thì ở đây anh em sẽ tiến hành ờ, nhập số lượng TRX anh em muốn đầu tư và mắc đầu tư ở đây tức là số TRX đầu tư tối đa ở đây là 1.000 TRX anh em nhá như ở đây mình có 301 TRX nên mình sẽ đầu tư tất cả 301 luôn anh em nhá rồi sau đó một cái payment password thì em sẽ ra nhập vào cổng thanh toán hay chính là mở cổng rút tiền đấy và cùng nhấn vào invest now để tiến hành đầu tư nha Ok lúc này sẽ thông báo là purchase successful tức là chúng ta đã đầu tư thành công rồi nhá đó thì em sẽ vào mục uh, account này kế tiếp chọn My Investment nha tức là các gói đầu tư của anh em đấy thì em quan sát này là vừa nãy mình đầu tư gói một ngày đây thì em có thể quan sát thấy là mình sẽ nhận à, phần trăm lợi nhuận là 5% nha thì uh, sau một ngày tức là 24 giờ thì em có thể nhận được lợi nhuận này và chúng ta có thể rút tiền nha để rút tiền thì em sẽ nhấn vào mục uh, withdraw này thì uh, thì ở đây uh, em quan sát này sẽ có giới hạn rút tiền là ngày của mình nha hiện tại đang là 200 tdx này rồi, rồi sau đó anh em sẽ tiến hành chọn tài khoản rút tiền như ở đây mình sẽ chọn tài khoản dư cao tức là tài khoản cơ bản đấy kế tiếp ở mục withdraw address thì em sẽ tiến hành dán địa chỉ ví tdx của anh em sau đó mục withdraw amount anh em sẽ tiến hành nhập số tdx anh em muốn rút rồi kế nữa ở mục withdraw password thì em sẽ tiến hành nhập mật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 Xin chào.